Người ta để bên hông ngủ như giống thiên thần em không có Là em ngủ giống ác quỷ đó phải không? Dạ <laughs> hói thì thông minh Ừ hay Trời ơi thiệt em gái số 1 luôn Hói thông minh Bụng phệ tốt bụng Khoái cô này nha Mẫu người bạn gái của em thì à, cũng không có à, chia cho quá giống như cái người mà hâm mộ của em là lâm tâm như được rồi à cái quà đó em mua em mua dọc đường đó rồi nói với ờ, cái uh, cô đó bán cho chương trình hẹn hò à rồi bà cô đó đưa toàn là ba cái bông ờ, mà cúng gì không mà không phải hẹn hò được không ok thích không thích bấm dạ. nút quất bấm nút ha rồi mời bạn nam mời bạn nữ bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi mời bạn trai dạ em tên là đặng nhân Doi, cái nick em là phi hùng nguyễn năm nay em 31 à, tuổi là một người con sinh ra và lớn lên tại đất à, hậu giang nghề nghiệp là tài xế lái xe gì em lái à, xe khách 7 chỗ rồi ở trọ thôi có em mà làm tại quê luôn anh sáng đi chiều về nhà mà ngày nào cũng đi hay sao nhà nhầm bữa thì ngày nào cũng có còn nhầm bữa thì uh, hai người cũng có uh, lần rồi mấy cái khúc mà không có đi thì là ở nhà là rảnh hay là chạy vòng vòng ở hậu giang những không ờ, cái những ngày mà không chạy ở nhà làm việc nhà với mẹ lau nhà quét nhà rửa chén ơi, giỏi dữ vậy ta <laughs> rồi em gái giới thiệu đi em Dạ anh chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh cùng toàn thể mọi người có mặt trong ngày hôm nay Em tên là Nguyễn Ngọc Tươi, năm nay em 26 tuổi Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Đồng Tháp Em đang làm nhân viên kinh doanh của VMPT bên mảng Vinaphone đó chị à, dạ. Cái điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em uh, có khả năng thuyết trình với đám đông à, em nói lớn nói nhanh à, với à, em có khả năng à, hát dân miền tây mình làm thử ờ, một khúc cải lương đi rồi vô anh ơi nếu như mà thấy em hát hay quá thì à, cuối giờ nhớ bấm nút nha anh trời ơi bà thả thính nữa chưa gì hết trơn à dễ thương em ok chuyện đó đi <laughs> men rượu tiền đưa nhớ dần nồng nàn khiến hồn em ngây ơ hương lửa yêu đương còn phản phất đâu đây ngào ngạt chốn loan phòng từng sợi nhớ sợi thương theo mũi chỉ đường kim mong chàng được ấm lòng nơi miền quan tới <laughs> rất ngọt cài, ờ, hơi xét chút như rất ngọt cải lương thì em ờ, không có thuộc nhưng mà dụng như nhạc thì em hãy chơi lại bài đáp hỏi em xinh tươi trong chiếc áo bà ba em đi mau kéo chế chiến phà đêm qua bến bắc cần thơ <laughs> hai đứa hát cũng được nhau lắm vậy mình có cái điểm yếu gì không nhiều khi em nói nhiều em nói nhanh em nói mà người ta nói ờ, thôi mày gì xét lại đi tua lại đi em tua lại đi em nói nhanh quá à nghe không rõ cái em phải nói chậm lại mà khi em nói chậm lời là em bị cà lâm tư thế em ngủ rất là xấu ngủ sao em ngủ một chân thì em ghét trên niệm một chân thì em ghét vô tường có khi cái đầu em bay vô tường cái chân em đạp trên niệm trời đấy nằm ngang nằm dọc miễn sao tư thế em thấy thoải mái là em ngủ rồi chứ em không có phải chỉnh chu như con gái ngủ thường người ta hay để tay trước bụng hoặc là người ta để bên hông ngủ như giống thiên thần em không có là em ngủ giống ác quỷ đó phải không anh trai thí dụ em thấy một cô gái mà chân ngủ chân gác lên tường chân này gác bên kia chẳng hạn chứ hơi ngủ thì em nghĩ sao cái đó mình cũng chung mình thì mình à, gác dọ xuống gỡ xuống hả Trời. Dạ. bây giờ tới bạn trai ờ, những cái ờ, ưu điểm khuyết điểm của em là gì cái à, ưu điểm của em á, thì à, dễ gần gũi à, và hòa đồng với các anh em à, bạn bè ừ. còn khuyết điểm của em á, thì à, em à, biết nấu ăn mà nấu cũng dở lắm chứ nó không có ngon lành gì hết á ăn được là được rồi xiên là được rồi cãi đó Dạ. em gái em muốn tìm à, một người đàn ông lý tưởng à, của em như thế nào tại vì em cao có một mét năm mươi hai à ừ. cho nên là em muốn kiếm một người bạn trai là phải cao hơn em là một mét sáu hoặc là một mét sáu lăm là cũng được rồi không cần cao quá đâu cao quá nhìn kỳ lắm bên đây là một mét à, năm hai luôn mà bốn chục ký chết rồi Sao chết đó giờ có quen mối tình nào mà có à, chàng một mét năm hai chưa dạ chưa anh ơi em có hai mối tình một mối tình là um, sắp sửa đậu đại học vào đây năm nhất đại học thì em thi đậu nhưng mà bạn đó thì thi rớt nên dạ. là cái lòng tự trọng của một người đàn ông á cho nên là bạn đó là không muốn tiếp tục nữa tự nhiên học dở hơn ta rồi còn tự nhiên bỏ người ta nữa. thường thường con trai không có thích là con gái phải hơn con à. trai cho nên là bạn đó quyết định là chia tay đó là mối tình chính thức còn mối tình thứ hai của em là không có công khai nhưng mà tại vì nhỏ hơn em 2 tuổi á chị thì cái suy nghĩ chưa chín chắn với công việc không ổn định nữa nên gia đình cũng không có chấp nhận cho nên là em quyết định là em dừng lại rồi bây giờ anh này anh một m năm mươi hai đó giờ dừng hay tới dạ đến hồi mở rào em mới biết được. mở rào mới biết đúng dạ, không đúng rồi. À, ngoài ra còn tiêu chí gì nữa em nói luôn để anh linh dạ, coi ca bên kia em không có chịu được mùi thuốc lá hả thí dụ có xăm mình thì xăm nhỏ nhỏ xăm chỗ nào đừng có ai thấy là được rồi Lạ dạ, mình dạ. em thấy thôi thì được được <laughs> dạ. người khác thấy là nè bên đây cười nè được không phải có chuyện gì khó khăn thì bên đây là anh à, bỏ không được chứ mấy cái chuyện lẻ tẻ là nhầm gì em ồ oh, nhầm nhò gì đúng không không ừ cái tật lớn người ta bỏ được mà đúng rồi thuốc lá lẽ không được ừ có nhậu có hút thuốc không thuốc á, thì à, bạn bè mời em hút cho em không có mua à, trời ơi khôn quá à. dạ còn rượu à, thì à, em không biết uống nhiều bia thì em uống hai lon à chị cái nói thiệt Chết anh luôn. ơi anh có bụng phệ không anh hả có bốn chục ký sao phệ em tại vì em cũng thích con trai bụng phệ lắm tại vì bụng phệ em thấy so so nó ấm hay à con gái này hay à đến quan coi coi thích trai bụng phệ để làm gì dạ tại vì trai bụng phệ thường thường người ta nói là tốt bụng lắm bụng phệ với đúng rồi so so nó chính xác đầu tóc thì thích gì nữa không bình thường là được rồi miễn có tóc là được không mấy người hói hói được không dạ hói thì thông minh ừ hay trời ơi thiệt em gái số 1 luôn hói thông minh bụng phệ tốt bụng khoái cô này nha rồi bên kia làm sao bên kia bên thích cái mẫu con gái làm sao mẫu người bạn gái của em thì à, cũng không có à, chi cho quá giống như cái người mà hâm mộ của em là lâm tâm như được rồi à cái tiêu chí sao cao mắt mũi miệng đi chứ lâm tâm như đây với ông tới đâu à dạ dạng mà nói ra cho nói ờ, mà hài kịch thôi chị chứ đâu mà dữ vậy đúng rồi dạ. chiều cao mét ờ, năm mươi hai đó gì cũng ờ, vừa với, với em ơi có có cái gì em không thích ở người bạn gái không một là xăm mình còn vụ tóc đen ha tóc vàng tóc đỏ ở đây không thành vấn đề em thích con trai hay thích con gái em là thích con gái hả dạ. có mối tình nào chưa em hồi đó giờ ông trải qua là cũng uh, hai mối tình chị Mấy người đó quen em là người ta nghĩ về cái chuyện ờ, vật chất sao qua tiền bạc rồi không mà chứ à. không nghĩ về à. cả hai ờ, trái tim chứ chứ không phải tại vì em không có men nên ta chia tay hả <laughs> em không biết nữa mà sao cái áo chặt nít chị mà còn bận chi nữa coi kìa sát vô lòi hai cái nó thấy không đứng thẳng lên cứ ngắt luôn kìa dạ. bây giờ chừng nào lấy vợ hạp với nhau có duyên nợ thì khoảng 3 ờ, tháng trở lại được rồi chuẩn bị mọi thứ chưa thì đám cưới thì vàng vòng gà dạ, vịt heo cuối nhóc dạ. ừ vậy là làm cưới làm dâu không làm dâu chị à, em đang sống với ai sống với uh, mẹ mẹ khó không mẹ em dễ lắm dạ. rồi để chị hỏi bạn gái em làm dâu được không cưng dạ em làm dâu thì được chị mà. tại vì em cũng biết nấu ăn nói chung có đầy đủ gia vị thì em sẽ nấu được rồi vậy là tốt rồi được đồng ý quen đó em nói gì nói đi sao sao em trai nói đi <laughs> mới nói bà mai căng quá anh bảo vệ em dạ anh cũng là, là luật sư vậy hả không đúng, đúng rồi em ôm cái này coi ôm món quà này vô coi coi trời đất ơi nổi dễ sợ không áo thì cẩm hường cái con cá thì lỏ lòm đưa cái móng tay ra coi làm gì cái hai cái móng tay ông à, cái móng tay tôi mà lớn ông đưa cái móng tay cái ông lên coi coi móng tay ông dài hơn móng tay các tường nữa để móng tay chi dài dữ vậy thứ nhất không có thời gian mà để em cắt với lại mà em cũng à, để nặng mụn đồ chơi trời đất ơi dạ. nặng mụn là mình khỏi tốn coi cái cái nặng mụn đúng rồi <laughs> trời ơi trời trời mất vệ sinh quá đi sợ đâu cứ nói em không có sợ chứ đúng rồi đúng ra người ta phải tặng hoa rồi cho bạn gái này kia chứ dạ, dạ có mà cái hoa đó em mua em mua dọc đường đó rồi nói với uh, cái ờ, cô đó, đó bán cho chương trình hẹn hò à. rồi bà cô đó đưa toàn là ba cái ờ, bông mà về, về cúng gì không mà không phải bông hẹn hò tên cô nào bắt bông ác vậy trời ơi thiệt tình luôn tội nghiệp nhỏ không thôi thôi được rồi nay em gái đi với ai dạ em đi với mẹ với em trai dạ chào cô dạ chào à, anh si cát tường và dạ. chào anh si quyền linh chào quý vị khán giả và dạ, em tên là quỳnh thị hoa mẹ của ngọc tươi và hôm nay à, mà em lên em Bà thấy cháu lên đây thì cách hòa đồng hỏi. sống thì em thấy vui vẻ à, tài xế thường thường nói tài xế đi đây đi đó à, cô thấy cũng sợ <laughs> nói đi tài xế của người ta khác tài xế nào khác bác ơi không mà nãy giờ cô nãy giờ cô tiếp xúc với cháu thì cô nghe cháu nói thì cô thấy cũng hòa đồng dạ nói cũng vui vẻ tính vui vẻ tại vì à, em á thì em chịu à, cha mẹ nhà chịu tính vui vẻ hòa đồng biết quan tâm à, xung quanh mọi người lẫn nhau thì em rất là vui rồi quá tuyệt vời bây giờ em trai đi với ai em tới hồi mà bữa hổm thì em có dặn em rể là đi chương trình với em qua là nó bệnh cái xương sống nó nhất đi không được nhà nó cũng có công việc luôn nữa thành thử ra mà mày em thì già Dạ đi ngồi xe lên đường xa đi không nổi Tội nghiệp nhỏ không? Dạ Thôi được, có anh lo Dạ, dạ Anh ờ, đại diện nhà trai luôn cho Dạ Được ha? Dạ Bây giờ nè Chúc may mắn nha Dạ Hy vọng người này dắt ờ, dâu về Hậu Giang nha Dạ Rồi, mở rào Rồi có muốn quà muốn gửi tặng cho, em em cũng có một cuốn sách gửi tặng cho anh tại em đọc nhiều lần quá cho nên nó cũ chứ không phải là tại em bỏ lâu à, dạ cảm em cảm ơn anh dạ rồi ai à, bên đàn trai nói trước ha dạ rồi món ờ, người bạn trai của em ờ, là như thế nào dạ hồi nãy giờ em cũng có nói rồi đó anh tướng tá của anh gì nào có giống như mẫu người của em không á dạ của anh như vậy thì là quá sặc mùi đàn ông rồi không cần gì để nói nữa Trời quá ơi. chuẩn men rồi tôi còn chưa biết cái mùi đàn ông là cái mùi Vậy sao nãy giờ ở bên rào em cũng có nghe anh nói là anh uh, làm nghề tài xế rồi anh có bạn nhiều không anh đặc biệt là bạn nữ bạn nữ hả? bạn nữ anh cũng có nhưng mà thời cái thời à, khoảng hai mươi hai sáu dạ. khoảng bảy ừ. năm nay anh không quen ai chưa? em thì em thích ờ, được bạn trai chiều mình á thí dụ em ờ, hay dọn vô cớ nhưng mà em thích bạn trai năn nỉ nhưng mà anh có chịu được như vậy không á cái năng nỉ đâu quá ok còn gì nữa anh làm được chuyện nhỏ dạ tính em thì hay nói nhiều á với hay nóng tính á nhiều khi em nóng tính quá em có ờ, hay làm những cái hành động như là đánh cấu vào dữ lắm dạ. anh có chịu được không đâu em qua em đánh anh thử cái rồi à. <laughs> em qua em nhéo cái cái đó cái gì mà nó ẩn ẩn lên dưới cái áo rồi em qua em nhéo coi chị em sợ bung nút quá chị ơi trong đó em có một cái tấm thiệp nhỏ nhỏ em có viết trong đó cái đó em làm vào buổi tối cho nên là nó không được đẹp cho lắm cái đẹp hay xấu gì gì anh cũng không quan trọng quan trọng là tấm lòng của em đối với anh được rồi đọc lên đi đọc lên coi là cô làm cái gì buổi tối đó thôi đọc gì nhà đọc đó chỉ thầm kính người ta không đưa ta coi thôi không đọc anh đọc cho cái tấm thiệp đẹp nè em dạ. chữ duyên ha có những cuộc gặp gỡ chỉ là một cái duyên có những phút chạm mặt lướt qua đời nhau cũng là cái phận duyên phận là cái ông trời đã từng sắp đặt và em tin rằng anh em gặp nhau cũng là một định mệnh được không ok thích không thích bấm dạ. nút quất bấm nút ha mình tưởng tượng xem từ nãy giờ cái người đối diện đó có phải là người mình mong muốn hay không hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian chúc mừng mời em gái được rồi đó rồi nắm tay đi bắt đầu từ hôm nay à, các bạn đã hẹn hò với nhau bây giờ xin nói bác một tiếng đi dạ con xin à, phép bác con hôn em trời ơi chưa cho vô hôn em liền xin hứa rồi ta chăm sóc hay cái gì trời ơi dạ con sẽ chăm sóc em suốt đời